Đi du khách Đi vô đúng không ba Ông ta hay nói rồi Ca, đố ca, đây là màu gì? Màu gì? màu cam đúng rồi cái này là màu gì màu vàng đúng rồi lúc màu vàng đây là màu gì thiên đá đúng rồi màu xanh lá cây màu gì đây là màu xanh đúng rồi trời màu xanh lá cây. à xanh lá cây. màu xanh lá cây ơi chứ chị thôi nha Đây là màu gì hả? Đây là màu xanh nước biển Đúng rồi Màu xanh nước biển Đúng rồi Đố cây đây là màu gì? Chím Màu tím Màu tím màu tím màu tím à hồng, hôm ta chỉ hay nói đâu màu hồng nè màu hồng màu hồng đúng ra đây là màu hồng gì màu màu màu đen màu đen tiếp theo Chị thấy là không? Đây là màu đỏ Đúng rồi Màu đỏ Màu đỏ Màu Đây là màu cam Trời đất Đây là màu gì? Đây là màu vàng Đúng rồi Tốt ca đây là màu gì? Là lá cây trời Đúng rồi Đây là màu gì? Đây là màu xanh nước biển Đúng rồi Màu xanh nước biển Thế này là màu gì? Đây là màu tím Đúng rồi, đây là màu tím Màu tím Màu hồng Tố thì không Tố là màu gì? Màu xám Đây là